ừ thì mình thương người ta mà người ta có thương mình đâu thôi thì cứ đem lòng đơn phương thôi chỉ biết đứng từ xa và nhìn họ hạnh phúc thế là cũng vui rồi khóe miệng cười tôi khóc trong tim em mơ cạnh